thời gian để giới thiệu đến cho bà con cái um, sản phẩm à, máy ép cám viên à, dành cho chăn nuôi à, gia súc gia cầm cũng như là ép cám viên cho gà cá dê heo cũng như là vịt cũng như là loại nhiều loại gia súc gia cầm mà mình đang trong ngành chăn nuôi Việt Nam thì có đấy thì tổng thể con máy thì nó cũng giống như đời trước thôi nhưng mà nó đời này nó có làm cái gang nó dày lên dày lên vỏ máy nó dày hơn cũng như là thay đổi cái màu sắc của máy đấy thì ờ, bây giờ tổng thể máy là bên bên phiếu nó màu cam cũng như là cái phần uh, cửa xả cũng như cái phần mà che lại motor nó màu cam còn cái phần mà riêng cái phần khung ép cũng như là hộp số các thứ thì nó là được sơn màu sen lá cây đấy Đấy, còn bên trước máy có được gắn một cái mũi tên này là chỉ cái chiều quay của cái phần sàn đấy nó quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ à, cùng chiều kim đồng hồ đấy thì máy có cái bề dài của xà của của cái phần ra cá nó khoảng độ đợt này nó cũng tăng lên rồi thì nó dài hơn thì là giúp cái phần bà con hứng cái phần trọng cũng như là cái phần à, xô à, để mình hứng cám đây nó dễ dàng hơn nó không bị rơi ra ngoài đây cái này mình có thể điều chỉnh được cái góc nghiêng của nó thì ngay bên trước thiết kế của nó cũng giống như con đời à, cũ thôi thì toàn bộ nó có lưới cắt này cũng như là những cái phần để mình siết hai quả lô quả sàng cũng như là những cái con ốc để tháo tháo mở về xuyên máy đây cái tổng thể máy nó giống như kiểu con đời trước thì nó đều là thiết kế là không dùng dây cu loa mình là thiết kế đấu đầu trực tiếp luôn cũng như là sử dụng à, bồ giảm sóc nó khi mà bà con sử dụng thì máy nó sẽ không bị kêu to nó máy sẽ được êm ái hơn cũng như là tuổi thọ rất cao hơn Đấy, thì là ngay ở dưới cái phần này nó có những bộ giảm sóc bằng uh, cao su thì là máy nó sẽ được êm hơn cũng như sử dụng uh, dễ dàng hơn còn đây là cái phần automat tự động Đấy, thì khi bà con sử dụng nếu như mà gặp vấn đề gì vùng về motor nó có bị à, kẹt hoặc như thế nào đấy nó không chạy hoặc là do điện yếu hoặc là gặp một vấn đề gì đấy về điện cũng như là về máy thì là automat tự động này nó sẽ tự động nhảy luôn để bảo vệ uh, motor bảo vệ uh, cho máy hoạt động và cũng như là uh, được tuổi thọ cao nhất đấy là automat tự động cái này đã được lắp sẵn cho bà con rồi thì về mình chỉ có cắm điện và sử dụng thôi đấy tất cả các thứ đầy đủ còn đây là motor uh, ờ, KPT điện cơ KPT này là motor này là motor Việt Nam à, hung hung trường phát đấy thì motor này là motor 4 kg đấy sản xuất năm 2021 này đấy là mẫu mới nhất này đấy, motor mới luôn cho bà con đấy, sử dụng motor khỏe điện 220 điện gia đình bình thường thôi thì là nó sẽ phù hợp cho mọi đông đảo à, gọi là bà con chăn nuôi sử dụng điện gia đình không có nhu cầu để à, mình kéo cái điện ba pha vào đấy thì à, máy thì nó thiết kế khá đơn giản thôi cái phần phếu này là được à, có thể tắt tắt rời ra này để bà con có thể uh, sử dụng nếu nó hơi tạp nếu ờ, mới đầu ờ, mới máy mới nên nó hơi tạp đây nếu thì nó có hai lớp này đây, cái lớp trong này là thì nó ăn nó ăn hẳn vào phía trong của cái phần uh, cái phần của cái phần uh, ép cám luôn thì là nó sẽ không bị rơi cám ra ngoài cũng như có phần uh, che chắn ở phía ngoài này sẽ làm cái máy nó chặt hơn cũng như là cái phiếu nó không bị uh, lỏng lẻo quá trong cái việc mà mình lắp uh, lắp uh, phiếu vào để sử dụng đấy mà lắp vào nó cũng dễ hơn đấy con phếu toàn bộ nó bằng inox được sơn phủ bên ngoài đấy được sơn phủ màu sơn uh, cam như thế này thì nó sẽ bắt mắt hơn còn uh, chất liệu bên trong của nó là bằng inox này thì bà con có thể chú ý này đấy. có cái phần mà chưa sơn được xước ra này nó là bằng inox luôn nó cực kỳ bền cực kỳ nặng đầm tay đấy, còn đây là cái phần uh, quả lô của nó này lô của nó thì có hai quả hai quả lô hai bên đối xứng nhau thì nó chạy ờ, cái sàng quay thì nó sẽ dẫn đến hai quả lô quay thì bà con ờ, nguyên lý hoạt động của nó là bà con bỏ cám vào và những cái rắn này nó sẽ ép những cái ờ, cám qua những cái phần lỗ sàng này để có ra cắm viên thì à, có hai con ốc này để điều chỉnh cái phần à, quả lô này ép xuống cái mặt sàn đấy thì bà con à, khi sử dụng thì mà cảm thấy cám nó chưa được chặt lắm ấy hoặc là nó ép chưa được đẹp lắm thì bà con có thể siết hai quả lô này xuống sát hơn để nó có cái lực ép xuống cái mặt sàn nó nó nhiều hơn thì nó sẽ ra những viên cám nó được chặt hơn đấy thì uh, chú ý một chút nữa là bà con sử dụng pha trộn cám thì mình pha trộn ở tỷ lệ 15 đến 20 phần trăm độ ẩm thôi thì là cám viên thì nó sẽ ra đều và đẹp đấy không nên pha quá ướt thì nếu như mà bà con pha quá ướt thì nó sẽ gặp cái trường hợp mà cái viên cám à, cái cám ở phía trong này nó không xuống được mà nó cứ đùn lên đấy thì cái đấy là cái cách khắc phục là bà con mình lấy hết những cái phần cám ở phía trong ra mà mình sẽ bỏ thêm cám ngô hoặc cám gạo khô vào để uh, tiếp tục sử dụng đấy còn nếu như mà uh, bà con pha khô quá thì nó sẽ gặp hiện tượng tắc sạc đấy. thì mới đầu bà con sử dụng thì lưu ý là pha độ ẩm nó vừa phải thôi thì là làm cám viên nó dày hơn đấy đây còn phần cái ốc này là cái ốc ờ, để ờ, mình ờ, tăng giảm cái độ dài của viên cám ra đấy mình muốn dài viên cám dài viên cám ngắn hoặc là phù hợp cho gà nuôi như thế nào thì mình sẽ sử dụng con ốc này mình tháo ra mình nới lỏng con ốc này ra và mình có thể nâng cái dao nó nâng lên hạ xuống được đấy, để thay đổi cái chiều dài của phần cám viên còn về cái phần mà kích thước lỗ kích thước hạt hạt cám viên thì đây thì chúng tôi có đầy đủ các sàng từ 2 ly 2 ly 2 ly rưỡi 3 ly uh, ờ, 4 ly 6 ly đây thì điển hình đây thì ờ, tôi lấy ví dụ cho bà con một số cái sàng đây đang sàng 2 ly này đấy còn đây là cái sàng 3 ly này đấy thì là lấy điển hình cho bà con hai cái sàng này để bà con ờ, tham khảo qua thôi còn bên chúng tôi còn có cái sàng 6 ly nữa cũng như là sàng 4 ly theo máy này rồi đấy thì để bà con phù hợp trong cái việc mà mình có thể ép cám cho cá cho chim cũng như là những cái loại vật nuôi mà đầy đủ cho bà con luôn đấy thì đầy đủ trên từng loại hạt luôn thì mình sẽ áp dụng ờ, từng cái loại ờ, hạt cám nó riêng còn đây thì ờ, thờ, qua cái mẫu mới này cũng có thay đổi về cái phần bánh xe này đây cái nhược điểm của con đời trước thì nó hay bị vỡ cái bánh xe này do cái bánh xe nó không được ấy thì đời này đã chuyển qua cái bánh xe cao su bánh xe cao su này thì nó sẽ chắc hơn cũng như là bà con di chuyển cũng như là làm nó êm ái hơn nó tiếp xúc với cái mặt mặt bằng nó có cái độ bám hơn thì làm cho nó yên tâm hơn đây đấy còn ngay bên này cái phần bà con thấy nó nhô ra cái phần này là phần để bà con đổ nhớt này đấy mình tiến hành ờ, mở cái nắp này ra thôi đấy thì mình ờ, đổ ờ, nhớt vào đây thì khi máy chuyển về cho bà con chú ý là chưa có nhớt nhé đấy thì bà con sử dụng để test máy kiểm tra máy trong khoảng độ 2 đến 3 phút thì máy vẫn chạy ok nhưng mà nếu thời gian sử dụng lâu dài thì bà con phải đổ nhớt vào đây thì uh, dung tích nhớt nó rơi khoảng độ 1,5 lít uh, trên một lần đổ đấy 1,5 lít thì bà con chú ý là mình thử, dùng thời gian lâu dài thì à, mình kiểm tra cái phần nhớt ở phía trong này Đấy, nếu như chảy nhiều mà những cái bán răng nó nóng lên là nó sẽ làm là biến đổi cái phần à, à biến đổi cái phần uh, nhớt nó không được uh, bôi trơn nó không được uh, tốt nữa thì bà con chú ý mình thay định kỳ thường xuyên đấy còn cái phần ốc lên dưới này cái ốc để xả nhớt này thì bà con chú ý này đây cái ốc này để xả nhớt này đấy thì khi nào mình thay nhớt thì mình xả con ốc này này đấy là, là nhớt nó ra hết thì là mình đổ cái nhớt mới vào còn tổng thể máy thì uh, máy này khoảng nó khá nặng đây cái phần ờ, gang đợt này bà con có thể thấy này cái phần gang này đã đang làm dày hơn rồi này Đấy, làm dày hơn rồi thì là bà con uh, sử dụng thì nó yên tâm hơn nó không bao giờ bị gáy cũng như là cái phần này nó được thiết kế từng phần máy nó được thiết kế từng phần này đây cả cái phần này là riêng biệt này ba phần bốn phần một này hai này mười ba này thì uh, cái gang thì nó có đặc điểm là nó nó Ờ, giá thay nó không cao thì bà con có thể thay thế từng cái phần này giả dụ nó bị vỡ nhưng mà thực tế là cái những cái gang dày như thế này nó không bao giờ nó vỡ được thì nếu như mà nó bị vỡ thì bà con có thể thay thế từng cái phần của những cái phần máy này thì không lo cái việc mà sau này mà không có đồ thay thế thì toàn bộ những cái đồ bên này bên ờ, chúng tôi là đều ờ, tự làm tự đúc thì là đồ nó có có sẵn cho bà con thay thế còn uh, hướng dẫn qua cho bà con uh, thay thế sạc thì uh, đây chúng tôi có kèm theo một bộ uh, đồ để tháo lắp máy thì trong này thì có hai cái lê cũng như là một cái cái để mình có thể tháo cái sàng lên đây được bọc được bọc ký trong túi ni lông như thế này này đấy, được bọc ký trong túi ni lông như thế này, này. Đây. đấy thì là cờ lê các thứ đều là đồ mới hết đây có một cái cờ lê 17 này cũng như là một cái cờ lê 10 đấy, cờ lê 10 cũng như là cái phần này để tháo cái sàng ra đấy thì mình tiến hành lấy cờ lê 17 đấy để mình vặn bốn con ốc xung quanh như thế này để mình vặn ra đấy thao tác thì nó đơn giản là mình vặn bốn con ốc này nhấc hẳn ra cái phần này ra nhấc quả lô ra sau này mình là vặn con ốc trong cùng này con ốc to nhất này này cái này mình sử dụng à, búa mình đóng cái con ốc này ra đấy xong rồi à, à, trên trên sàng thì nó có hai cái lỗ như thế này đây đây cái mặt sàng bà con phải chú ý này có hai cái lỗ như thế này thì nó vặn vừa hai con ốc này luôn đấy vặn vừa hai con ốc này luôn đấy, mình vặn vào và tiến hành là nhấc cái sàng ra đấy là hướng dẫn qua cho bà con thay thế cái mặt sàng Đấy, cái công việc mình làm thường xuyên trong cái ờ, quá trình sử dụng máy đấy thì uh, bà con có nhu cầu mua cái máy ép cám viên cũng như là để chăn nuôi phục vụ trong chăn nuôi gia đình thì uh, có thể liên hệ bên uh, điện máy cường lên để uh, địa chỉ là số 1 lô tt 3 khu đấu giá ngũ hiệp xã tứ hiệp huyện thân trì thành phố hà nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây để được tư vấn và báo giá tốt nhất về từng loại sản phẩm đấy thì à, máy được chuyển đến tay bà con thì sẽ được đảm bảo một điều là máy được bảo hành 12 tháng cũng như là bà con đến nơi có thể à, bỏ cám vào ép thử đấy cám ra đều đẹp thì bà con mới phải thanh toán máy thì đến lúc trong video đấy xin cảm ơn